đợt này tụi à, mình đi cắm trại lúc này ở nhà thì trời nắng đẹp lắm Đi à, gần tới nơi cánh cả bốn phút nữa thôi Là mưa qua trời mà gặp mưa đá nữa Mưa vẫn phải đường đi nhiều xe phải phải uh, tập vào lê luôn á Ghê thì thế chưa Đi cắm trại chưa bao giờ mà gặp một cái đợt mưa mà là to như thế này gặp mưa đá nữa Bây giờ là nữa thế này Thì lúc này là không thấy gì luôn đường là ngu mình mới à, đi qua khỏi cổng này và bây giờ mình đầu xe lại này xong cái đã đóng cửa lại rồi đó như vậy thì bo với đồ ở trong này á là nó khỏi đi ra ngoài đó người ta cho mình cắm trại ở đây thì mình à, tuân thủ theo cái à, luật người ta đưa ra là ok nhá đây bây giờ để mình đi tiếp này Xin chào các bạn Mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki Y and K Avenger với channel của tụi mình các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure Thì hôm nay tụi mình lại tiếp tục đi cắm trại Hôm nay à, đi cắm trại thì lúc ở nhà thời tiết rất là đẹp luôn Mà tới đây ngày tự nhiên mưa nó to quá trời luôn Chỗ mình tỉnh cắm trại á là cái chỗ mà có một cái video ở à, tuần trước là mình à, tỏ đi ở đấy rất là đẹp thì hôm nay tính quay lại ở đấy dẫn bạn mình à, à mới đi khép dẫn lại để để cắm trại nhưng mà đây đi tới nữa không cảnh cho mọi người xem <laughs> ngập nước như rừng u minh <laughs> đây tới gần cho mọi người xem này cái này là còn ngập hơn cả cái đợt mà cắm trại cùng với anh K Adventure á, lần đầu á đó là đợt này là còn ngập hơn nữa này cái chỗ mà muốn đi qua chỗ cắm trại á là cái con đường cuối bên kia kìa đó như mà có xe mà mà four wheel drive á thì đi qua cái khúc này là easy đấy nhưng mà ừ, xe tụi mình thì không đủ điều kiện với cả là sợ nếu mà hôm nay về ngày mai mà mưa lớn á là cái chỗ này nó còn dâng cao hơn nữa là không thấy đường mà đi cho nên là là kể cả mình mà bản thân mình nhá mà có xe four wheel drive á, mà đi một mình thì mình cũng giảm đi nữa đó rất là nguy hiểm đấy thì mọi người coi này đường ngập mênh mông luôn là thôi chịu không vào được trong kia là bây giờ mình sẽ đi kiếm chỗ khác nhưng mà không sao tại vì quanh ở cái khu này á, là rất là nhiều chỗ cắm trại luôn thì à, à, trời mưa mà vẫn đi cắm trại là có cái thú vui của nó mọi người ạ chứ hãy chơi mưa đừng có tới đây xong rồi chơi mưa như thế này đừng có buồn nhá tại vì uh, mình thế nào expect được trong cái thời tiết như thế này đó thì mình à, quay lại cái quang cảnh à, xung quanh cho mọi người xem thêm một lần nữa con xe mình kìa đầu trên trên trên dốc kìa đó đâu có dám xuống đây đâu xuống đây kể là hiện đường đi về luôn <laughs> thực ra cái góc bên này này là mọi người có thể cắm trại ở đây cũng được nữa mà không sợ nhưng mà tại vì mình thấy cái dòng chảy nó nó, nó, nó nhanh vậy là um, trời mưa to á cho nên là cũng giảm cũng giảm uh, take a risk nhưng mà nếu mà ở đây được cái này là cỡ khoảng ba gia đình là chắc ở thoải mái sau rồi để là được là ngay đây là cầu cá ngoài này sẽ cần là bao bị nữa. nói chung là cái chỗ này khá hợp lý đấy thế thôi để bây giờ đi qua bên kia là cao là cao lên á là, an toàn là đỡ sợ hơn chứ không ờ, <laughs> ở đây buổi tối nằm ngủ ngày tới mưa nước mà dâng lên là trôi người trôi xe luôn á <laughs> rồi bây giờ để mình lên đường mình qua bên kia mình mình ờ, cắm trại mình ờ, kiểm chỗ để để tối nay ở lại cắm trại mình mới sang à, chỗ bên này cái chỗ này là đợt trước là à, có dẫn à, mọi người đi cắm trại cùng về qua anh cây à, lần đầu tiên á đó. đó thì chỗ này là nước nó cũng không còn lên cao lắm mà vẫn ở trên cao rồi xung quanh đây củi nó cũng gần để đi lấy á nó thoải mái thì cắm trại à, hai ngày là quả vô tư luôn đó à, đường à, vào nó dễ hơn bên kia để bây giờ mình sẽ đắp lều trại xong rồi đi cắt củi ổn định vị trí để tối nay à, đợi bạn mình lên là quậy thôi việc đầu tiên trong khi setup á, là mình sẽ treo cái bạt trước nhằm cái chỗ để mà treo cái bạt xong cái sau đó á, thì à, à đợt này mình sẽ nằm bằng cái sweat cho nên là mình treo bạt trước xong rồi mình nhắm cái địa điểm để để cái sweat bên dưới là bao đẹp luôn trời có mưa về đô á, thì nó cũng bị gật cái sweat đó à, cái chỗ này được một cái á, là đợt trước à, tụi mình có cắm trại đây một lần rồi cho nên là cái vị trí cây về mấy cái vị bản tính là mình còn giữ lại cho nên là giờ treo cái này là rất là dễ luôn đây là cái bạt lần trước mình có um, review một lần cho mọi người xem về cái bạt này nó rất là nhẹ treo bạt rất là tiện đỡ hơn nhiều so với những cái bạt mà dày mà bán ở Bản Ninh hoặc là Anaconda nhá thì nếu mà mọi người mà mua qua cái link mà để ở dưới cái phần mô tả trong cái video này á không những sản phẩm này mà những sản phẩm khác là mình để link ở trong đấy một phần mọi người sẽ giúp cho cái channel của vợ chồng mình ngày càng phát triển hơn đấy là cái link sponsor cho nên là mọi người nếu mà có mua gì thì nhớ click vào cái link hoặc là nhớ liên hệ mình à, bất kể sản phẩm nào à, mình nhắc lại này Amazon này eBay này AliExpress nếu mọi người mua gì mà muốn uh, support vợ chồng mình thì mọi người có thể uh, comment hoặc inbox um, về sản phẩm đó rồi mình nếu những cái mình biết mình có thể recommend cho các bạn những cái tốt hơn chẳng hạn rồi mình sẽ gửi cái link mà các bạn có thể support với chúng mình đặc biệt một điều nữa là khi mà các bạn mua dưới cái link đó là các bạn không phải trả thêm một cái phí gì cả nói chung giá các bạn mua như thế nào thì uh, giá của bên mình thì nó cũng như vậy chỉ có điều á là mình sẽ được à, thưởng à, hoa hồng từ cái nhà sản xuất đó là điều đó là điều mà các bạn có thể giúp đỡ mình ở thời điểm hiện tại nhá cảm ơn mọi người bây giờ mình sẽ đi treo cái bạt này tranh thủ trước khi mưa là mưa lại rồi sẽ up cái sweat ngày chạy tới đây lúc con khoảng sáu bảy phút đó mưa âm âm âm âm âm nhiều người tập lê luôn mình chạy cố máy qua thì vào đây là lúc này mình vừa tới nơi á thì à, mình bận công việc là quay à, review cho mọi người xem như cái sản phẩm đó liều còn chưa xe đắp xong nữa mà trời mọi người thấy không trời tối này đó là coi như là chưa kịp ăn uống gì hôm nay mình còn chưa kịp đi cắt củi nữa đó cố gắng um, quay uh, review uh, um, nhiều cái video để cho mọi người xem chia sẻ cho mọi người thì mọi người nhớ uh, muốn xem review về những đồ camping á và hoặc là những cái đồ tụi mình sai á bên channel của mình là mình có playlist là YNK Adventure là chuyến đi cắm trại này rồi YNK à, review này hoặc là YNK um, à, food pond này rồi YNK uh, à, homestead là chuyên về uh, vườn của tụi mình này đó cái backyard của tụi mình trong rau này nọ thì đợt này mình sẽ lên những cái video đó rất là nhiều cho nên mong mọi người sẽ ủng hộ đó thì bây giờ nói buồn quá <laughs> cho nên là là như mọi khi đi cắm trại á là tụi mình luôn thủ uh, mì gói mang theo hoặc mì hộp như thế này đấy thì cái đợt này á là mình sử dụng cái mì là uh, mì nhật cái này á là ramen uh, ramen hộp của nhật lần đầu mình ăn luôn lần trước mình có thử một số uh, um, sản phẩm mì hộp của nhật đây thì thấy khá là chất lượng cái mì nhật mà người ta đóng hộp á ăn cái vị ngon lắm mọi người ăn giống như kiểu mà mình đi ăn ramen ở ngoài á mình cực kỳ chất lượng rồi Xin mời mọi người nhá Mới à, set up xong bây giờ đi cắt củi buổi tối Cực thiệt chứ Mai mà con có củi mà cắt này Người ta đốn sẵn này Cây nó đổ sẵn rồi đó. Chứ không mà giờ mà đi kiếm củi này là Cực chết luôn á Mà cái khúc củi này à, Đổ chắc à, cùng em em được mấy ngày đấy <laughs> Bây giờ mình cắt củi này Hey this Out rồi quá Mọi người thấy cảnh anh Tiêu Phu đi đốn củi trong đêm chưa Thấy cái xe củi của mình Đỉnh không Mọi người thấy cái ai biết cái xe củi của mình hợp lý không Đó Đi cắt củi mà đi một mình là Phải có cái xe này nè Lúc trước là mình à, kéo cái xe kéo à, hai lốp, hai bình xe Nhưng mà cái bánh nó nhỏ Đi mấy cái đường buôn này là Nó bị à, mắc kẹt á Vậy là củi nặng rồi Giờ mình quất luôn cả cái xe này từ trước mình mua để mà um, đi bắt uh, ờ, pipi á, bắt ngáo á ở Nelson thì uh, ờ, tiến lính uh, bắt uh, pipi bắt ngáo ở Nelson là mình có chia sẻ uh, ở đây Facebook của mình á là YNK Adventure mọi người kiểm Facebook của mình nhá YNK Adventure thì mọi người sẽ có cái bài viết về chia sẻ cái cách bắt PP ở Nelson nhá con bự cho bà này Rồi hôm nay mình uh, lấy cái xe này thử đi cho cùi Trời, perfect tại cái lốp này nó bự này hôm nay là bự đi trong bùn là không xi nhê luôn mà nó rất là hợp lý chờ một đống củi này nặng lắm á cái xe này là cho một trăm kg hay sao á mà mình nghĩ cái đống củi này chắc nó nặng hơn nhưng mà rất là happy bây giờ là từ đây từ từ từ nay à, trở về sau là sẽ sai cái xe này đi à, chờ củi á tại vì à, cái xe trolley được chúng mình sai hai bình xe còn phải cân thêm cái thùng nữa mà cái thùng đó bự như thế này đó, mà cái thùng đó thùng nhựa là nó bị mất ừ, công như cái này là hợp lý để vô để vô nhà nhà xong rồi kéo xe đi từ từ là không sao cả nó không bị rách đâu đó con muốn cẩn thận đi chắc là cắt cái khung bằng cái gì đấy ở, ờ, ở xung quanh là ok rồi bây giờ để mình để quỳ xuống từng ngày chưa đâu đấy mới một được một nửa ở đâu kia mình còn một nửa nữa nhưng mà thôi để ờ, chủ tử em mình tới mình mình nhờ em mình ờ, lấy dùng chứ đuổi quá rồi cắt xong đống cuối này là phế bây giờ start lửa lên một hồi em mình tới là là có lửa ấm là là là ngồi chơi về nấu ăn là hợp lý luôn đó chứ bây giờ mà đi lấy củi nữa là khuya quá nắng không đốt lửa được chơi còn một món không thiếu đó là nước giải khát <laughs> tối nay à, mấy đứa em mình à, mới tới này nấu cho cái món bò nhúng chấm nhìn bà chạy bò chẹt luôn à, bò này chút nữa là, là quần với bánh tráng à yeah. Dạ. quần với bánh tráng rồi có bún nữa này trời ơi đang đợi bún nhìn mấy cái món này hấp dẫn này, mượn cái bò cho mọi người xem này chất lượng chưa đó đi vào rừng mà ăn như thế này thì sao mà gây nổi này rau xanh này, tươi này đó để cho có cái nồi nước này đã chưa bên này có cái hộp bị kịp nữa hả bé dạ mắm nêm mắm nêm trời ơi vi làm luôn hả trời quá hấp dẫn rồi cảm ơn hai đứa nhiều nha dạ xin mời cả nhà một buổi sáng thức dậy ở trong rừng Đây là quang cảnh từ mình xe đắp cắm trại Trời mưa có mấy cái bát này ché nó đỡ Đi cắm trại trời mưa không sợ Hôm nay mời à, đi lấy thêm về một mỡ quỷ Hôm qua mình à, cắt sẵn rồi đây Cái mấy que nhỏ để cho nó start thì dễ buổi sáng thức dậy ở một nơi rất xa đây là quang cảnh tụi mình cắm trại đêm qua chút nắng của buổi sáng sau cơn mưa sáng sớm mình dậy á thì mưa bây giờ nắng nó lên rồi nè đó biết cầm tay à, mua mưa nó cũng có cái hái lúc nắng lúc mưa được cái là nó thoải mái mọi người ạ straight, yeah, straight through there. Thịt cool. Với mình dứa phá Phá hấp dẫn luôn á bay đi về chuẩn bị dọn dẹp mà thời tiết hôm nay đẹp ghê đi chơi hai ngày quá vui hôm qua bạn mình mới đi lên thêm nữa ờ, set up hai cái sweat ở đây chuyến đi cắm trại này thì có lúc mưa lúc nắng cho nên cùng hay giờ dậy ờ, chuẩn bị ờ, dọn dẹp xong rồi ăn uống xong rồi đi về kết thúc chuyến cắm trại 3 ngày 2 đêm thì anh em tụi mình đã dọn dẹp xong đồ đạc khách lên xe hết rồi rồi các với đồ là cũng lên gấp để mang về nhà chứ không à, xả rác bừa bãi thì à, bây giờ tụi mình sẽ à, lên đường đi về cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình tụi mình là YNK Adventure xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo nếu mọi người thấy video này hay thì nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình với nha và nhớ ấn chuông theo dõi tạm biệt mọi người